như lúc mà con đi sanh á, thì mẹ không có chăm tại đó mẹ bận em nhỏ với công việc ở nhà ừ. nhưng mà cũng thấy thấy người ta có mẹ chồng mẹ ruột rồi mình không có ai có chồng cũng buồn ta nói tới đó mình mới đứt ruột lên lên cưới con con, con dâu về nó sanh cháu nội cho mình mà mình không có vô nhà thương mình chăm sóc cái đêm nào ngủ với dâu đó mình thì tối mình thức đêm có được nói thiệt cái giếng nước á mà bỏ một cái rồi người ta không có xài người ta la rồi thêm có thằng nhỏ ở nhà nữa mà con dâu sinh mổ mà chỉ có hai vợ chồng thôi nó mổ nhỏ vậy thôi nó bị nhiễm trùng Trời. rồi phải đem con về dưới rồi nó trở lên nó mổ tiếp tục lần thứ hai có đau lòng xót dạ đêm đó con suy nghĩ làm sao buồn nhiều tại vì lúc mà ở bệnh viện á có một mình chồng đem con về á thấy tuổi thân lúc đó mẹ em đâu mẹ em lên chỉ ở dưới quê mà mà gặp chỉ bị đánh tay. tay nữa à, mình khờ chỉ còn khờ hơn nữa nói chung là thằng con trai của mình nha là rất là tuyệt vời nó có chồng chăm sóc chu đáo chăm sóc chu đáo từ mẹ tới con mình cũng có lên chứ không phải không lên nhưng mà lên được có vài tiếng đồng hồ là mình lo mình về nhà rồi mẹ không có lo được con trong cái lúc con sinh đẻ đáng ra mẹ phải gần gũi với con mẹ lo cho con với cháu nội mẹ mà mẹ không có lo được với ghi lại cái vàng cưới cho cũng hơi ít mốt mẹ bán được miếng đất nào mẹ sẽ bù đắp vô cho con nhiều hơn rồi mẹ cho cái số vốn nó hai chồng làm ăn cho nó phát triển lên hai ừ. chồng nó giỏi lắm anh linh gái dạ chào chị dạ xin mời cô ạ à. rồi xin mời cô ngồi ạ à. trời ơi xin bắt tay anh trời ơi nhờ cái trinh này mới gặp anh mới dần tình nhìn tận mặt nè Phải không? chứ coi tivi không mà giống rồi, tivi không rồi á hả suốt cuộc đời của người tới chết mà ao ước gặp vậy mà cũng không gặp được nữa đó con dạ. con cũng vậy nữa đó dạ, cảm ơn như dạ. ba cô giờ ổng muốn gặp lị thủy nè với thanh Cương huệ ổng mê lắm mà tới chết ổng chưa gặp được nữa cô cũng rất thích với chương trình này hả mấy chị mấy anh mấy cô chương trình này hay lắm luôn á thiệt luôn á bây giờ mình giới thiệu cho mọi người cũng biết đây à, cô tên là gì à, tên Ngô Thị Nhanh, tỉnh Long An Nay 50 50 Nay hả? Rồi mình 50. làm à, công việc là trồng rau hả? Trồng rau với nhà có giếng nước đó Rồi cho cung cấp cho bà con xài Rồi mình trồng rau, trồng cải và mình ăn rau sạch đó Vậy đâu biết ai nông dân không? Đẹp dạ, quá đẹp ha quá Rồi Dạ, dạ em chào chú, chào Lê Lộc, chào quý khán giả Con xin tự giới thiệu, con tên là Danh Thị Diễm Phúc Năm nay con 28 tuổi, con làm dâu của mẹ được 3 năm rồi à. Mình có à. mấy cháu rồi? Một bé được 16 tháng rồi, à. bé gái cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng thấy cô con dâu mình xuất hiện á thì mẹ chồng đánh giá gì cô con dâu này đấy quen cũng à, là đứa này là đứa năm, thứ ba đó dạ. dẫn về mấy cô kia cao ráo rồi cũng lịch sự ừ. mà dâu này đẹp mà tướng thì nó tròn tròn tròn nó hơi lùn hơn con trai mình tí thì mình đi đám cưới mà ừ. ai cũng à, nói à, trời ơi sao mà chú rể đẹp quá mà sao cô dâu sao mà xấu quá về mà nói với con trai mình nói con con con á, cưới vợ á con con lựa coi đẹp đẹp được được một chút mà mà con lựa thì con chịu nha tại vì cái cái tương lai của con ở là tới già Đúng rồi. tới chết còn nếu mà mẹ lựa mẹ phải lựa tròn trịa như ly lọc vậy đó dạ <laughs> nhưng mà cô dâu này về rồi cô ưng bụng không về thì thấy cũng dễ thương mà ít nói quá dạ mình thì mình nói chuyện quá trời nhát làm sao mình muốn dâu mình nó nó về nó tâm sự nó nói chuyện với mình dạ. nhưng mà con dâu ờ, về có ấn tượng gì với mẹ chồng không có trước khi về chồng cũng hù là nói chồng mẹ khó lắm mẹ biết như mới biết câu bối mới nhìn cái là mẹ biết người đó sao sao mình cũng lo để xong cái gặp thì thấy mẹ cũng vui vẻ cởi mở nhưng mẹ hỏi quá trời hỏi luôn vui mà nhà mình có thờ phật lâu lâu về á thì nó mua trái cây đem lên bàn thờ nó cúng xong đem xuống cho mẹ dạ. mẹ ấy là con để nó lát mẹ ăn con nó mua trái cây thiệt bỏ tủ lạnh không nói gì ra trưng mình không dám ăn ừ, không biết nó mua rồi lát nó có đem đi không ừ. tại vì cưới xong rồi ở nhà trọ á cưới thì mình lo cưới một lần cưới rồi đàng hoàng rồi nhưng mà tự hai chồng nó lập ra là nó mở cái shop quần áo nó bán mình hoàn toàn mình không biết tới chừng nó mở cái shop quần áo nó bán rồi nó mới nói mẹ ơi na con khai trương nó quần áo treo rồi đẹp quá trời mình thì nhấn nha nhảnh con con cái này mẹ mặc vừa không mẹ ơi mẹ bự nó mẹ mặc không vừa đâu cái dép đẹp quá con mẹ mà mang thứ cái vừa Ôi, chân mẹ bự nó mang cũng vừa đâu mình nói trong bụng nó nói mẹ mẹ bận cái dừa không mẹ lấy bận mình cũng vui lòng nữa mà nếu mà bận dừa bận dừa ha thì mình lát mình cũng nhát nhát cho con mình chút đỉnh chứ mình con mới bán mà không lẽ mình lấy mình bận đúng rồi kỳ vậy nhưng mà nó không có nói cái đó cũng mà... là thiếu sót của con tại vì con không có cũng như con ừ. nhìn thấy dáng thì mình bán quần áo mình biết như dáng cỡ nào như ký mình nhìn mình biết rồi cho nên mình nó mình nói luôn miệng mình nói là mình không có suy nghĩ à mẹ thử mẹ nếu vừa mẹ lấy mẹ ừ, mặc con tặng coi, mẹ ừ, coi mẹ mặc cái vừa không mẹ hơn. nhưng mà hồi nào giờ có có tặng cho mẹ cái bộ quần áo nào chưa quần áo thì có mua nhưng mà chưa có tặng như mua trên đặt trên mạng á mình về thấy mình xấu quá mình không có dám tặng rồi cái cái đồ mình bán á là cái đồ cho giới Thật, trẻ giới trẻ đúng rồi tuổi tiên không nhưng mà. mẹ mặc vừa thì tặng mẹ luôn đi <laughs> không có vừa mẹ thử mốt ừ, kinh nghiệm dạ, nha dạ. dạ. cực khổ gian nan cưới con dâu về cái thời gian ở ở ờ, tưởng đâu nó im ấm mừng ai về đâu buồn nghĩa sách vỏ đồ đi trời ơi mẹ chồng phải chạy theo dâu dâu dâu dâu Ủa con đâu vậy con con đi vô vô với mẹ con đâu vậy nó con về nhà con trời ơi con đi về nhà con mà xe cổ đâu rồi tí trời ơi con bỏ con đi vậy ta cười chết con giận gì con nói với mẹ nè rồi mẹ la nó cho rồi cái nó nói mẹ vô mà hỏi anh trai mẹ rồi cái vô mới hỏi anh trai mẹ nó ai biết đâu rồi, được thôi bữa đó tối thứ bảy chồng con á mới đi nhậu mà nói nói dối con lắm như là bữa đó cái anh đó anh bị tai nạn đi vô bệnh viện chăm sóc ảnh cái con gọi điện thoại mà cái cái điện thoại bỏ trong túi quần nó cấn á, nó nghe gheo mà không biết á cái nghe hắn hát karaoke đang nhậu chổng á rồi buồn vui gì cái bắt đầu lên facebook nói buồn à, quá à, à, này kia nọ cái mấy gì nó bệnh á mấy coi trên facebook á yeah. mấy dạ. gì nó mới nói chị chị vợ một tí cái gì vợ chồng á nói chứ cái gì cũng để lên facebook buồn vậy nhưng mà hai người có hợp nhau gì không mình ít thì nói. mình nói nhiều mình muốn nói gì với dâu cái đầu nó ít nói với mình Tức là quá mẹ con nói nhiều hơn con đúng, đúng không đúng rồi mẹ nói nãy giờ cái này là không hợp ừ. nè còn hợp chuyện gì nữa hợp như hai mẹ con đều thích làm đẹp thích làm thích, đẹp đúng là thích đi làm à. tóc làm móng vậy đó chuyện à. chăm sóc em bé rồi hai à. mẹ con mình có có hợp nhau không ừ. như lúc mà con đi sanh á thì mẹ không có chăm tại đó mẹ bận em nhỏ với công việc ở nhà ừ. nhưng mà cũng thấy thấy người ta có mẹ chồng mẹ ruột rồi mình không có ai có chồng cũng buồn là nói tới đó mình mới đứt ruột đó anh linh cưới con con, con dâu về nó sanh cháu nội cho mình mà mình không có vô nhà thương mình chăm sóc cái đêm nào ngủ với dâu đó mình thì tối mình thức đêm có được nói thiệt cái giếng nước á mà bỏ một cái rồi người ta không có xài người ta la rồi thêm có thằng nhỏ ở nhà nữa mà con dâu sinh mổ mà chỉ có hai vợ chồng thôi nó mổ nhỏ vậy thôi nó bị nhiễm trùng Trời. rồi phải đem con về dưới rồi nó trở lên nó mổ tiếp tục lần thứ hai có đau lòng xót dạ đêm đó con suy nghĩ sao buồn nhiều tại vì lúc mà ở bệnh viện á có một mình chồng đem con về á thấy tủi thân lúc đó mẹ em đâu mẹ em lên chỉ ở dưới quê mà mà gặp chỉ bị lãng, lãng tay. nữa à, mình khờ chỉ còn khờ hơn nữa nói chung là thằng con trai của mình nghe là rất là tuyệt vời lúc đó chồng chăm sóc chu đáo chăm sóc chu đáo từ mẹ tới con mình cũng có lên chứ không phải không lên nhưng mà lên được có vài tiếng đồng hồ là mình lo mình về nhà rồi mẹ không có lo được con trong cái lúc con sanh đẻ đáng ra mẹ phải gần gũi với con mẹ lo cho con với cháu nội mẹ mà mẹ không có lo được với ghi lại cái dạng cưới cho cũng hơi ít mốt mẹ bán được miếng đất nào mẹ sẽ bù đắp vô cho con nhiều hơn rồi mẹ cho cái số vốn nó hai chồng làm ăn cho nó phát triển lên hai ừ. chồng nó giỏi lắm anh linh rồi có tự giờ động là ra con về rồi ờ, nấu nướng rồi ăn chung với mẹ chồng rồi vui con không? dũng lắm con nấu không có ngon cha con nấu ngon mẹ nấu ngon ai cũng nấu ngon hết ngủ vậy là bắt đầu là là con ơi con ăn đi con là đồ ăn có sẵn mẹ nấu sẵn hết trơn rồi chén kia mẹ cũng rửa nữa ừ, cái chén con cũng rửa mà rồi làm dâu sướng vậy đó trời ơi cưng cực kỳ không có làm làm gì thôi con con để lát mẹ làm mà mẹ nói con vậy thí dụ đi con nói chuyện với chồng á thì ngọt ngào đàn ông nó chịu ngọt lắm như mẹ với cha lúc nào cũng anh anh em em dù có giận cũng anh anh em em ừ. dụ nó lớn tiếng thôi mình nín chứ đừng có cãi hay với lại con nói chuyện phải cho nó ngọt ngào nhiều khi chuyện giận nhau cái tí tí kêu mày tao mình nghe mình buồn lắm luôn mà hôm nay mẹ chưa nói bây giờ sẵn có chương trình này mẹ nói với con vậy thôi bây giờ con đừng có có kêu mày tao rồi đó nhưng Khi mà giận quá giận quá cái không có kiểm soát ừ. được lời nói của mình á à. <laughs> tặng cho mẹ thì con muốn mua gì con tặng cho mẹ thì con tặng chứ con đừng đừng có mà nó kêu anh danh con mình tin anh danh tại vì con không biết chạy xe mà muốn mua gì cũng phải kêu chồng chở đi chứ thì chồng chở về nhưng mà con nó mẹ mẹ con mua này con tặng mẹ trời quý lắm à còn á mình muốn là dâu mình á mình gọi điện thân thoại thiện, mình muốn thân thiện mình gọi điện thoại mình nhớ mình muốn nói chuyện nó quá trời hỏi thăm này cơ nọ nó nghe nó một hai câu rồi nhiều khi nó không nghe nó chờ thằng kia về điện thoại lại nói chuyện mà nhưng mà mình muốn nói chuyện với dâu đúng rồi nhưng con cũng ngại á nên nói với mẹ cũng không biết nói gì giờ hỏi thăm mẹ ăn cơm này chi chứ còn con cũng không biết nói gì thêm mẹ đó mở lòng như thế nhưng có một cái khoảng cách nào đó giữa hai mẹ con mình không chắc tự mình tạo ra cái khoảng cách đó chính xác đó vì sao hơi, hơi xa lạ chút xíu vậy mẹ chồng thì rất là ừ, gọi là nhiệt tình tại sao là anh em kể anh ngang nhiều khi thương con lại ôm hung nhiều khi nó vui cho hung không buồn né né né né anh không cho hung nó ngại con không có quen ờ, tại đó giờ mẹ con cũng đâu hoài luôn đó nhiều khi nó vui <laughs> à. trời đất ơi buồn hết sức vậy đó bây giờ con muốn nói gì mẹ trong ngày hôm nay con nói đi mẹ cho phép không trời thoải mái đi con bắt đầu nên nhưng trước tiên thì con xin lỗi mẹ thì lúc này hai chồng con giận nhau mà con có lớn tiếng với mẹ ừ. trước sau nó là con cũng cảm ơn vì mẹ lặn lội đường xá xa xôi để về, về dưới rước con lên ừ. Nên mẹ cũng không giống như những người mẹ ngày xưa mà ừ. khó khăn mẹ đâu này có kia đâu. ừ <laughs> mẹ này để cho con nói con thì nói đi con nói đi <laughs> con cũng muốn mẹ là dành thời gian nhiều hơn cho cháu mẹ ghi mà ít chơi với nó thấy nó tội nghiệp nó không có mến mẹ ừ đúng rồi biết sao không mình con nít á mình thương nó mình lợi mình hung mình nựng nó chút xíu thôi à ừ. đi kiếm chuyện tứ rau tứ cải rồi giữ đầu này kia nọ nó chạy theo mình chạy theo có rỗi mà nhiều khi nó gửi thì cũng rầu lắm á <laughs> không biết quậy sữa trời ơi mới con đứa mà bà nội chạy theo không xong bà nội kêu đẻ nữa rồi ai chạy theo thì giờ ao ước cho nó ví dụ ấy sanh thì sanh thêm thằng trai nữa rồi nghĩ cũng được sanh nó khổ cho nó khổ. chứ mẹ có cái tính là hay nhằn như nhằn cha như không như bữa ăn gia đình á mẹ à. đôi khi mẹ đừng có nhằn gì giống như mất vui á ờ. ăn à. cũng có ngon nữa <laughs> mình ăn hiếp chồng dữ lắm đúng rồi mẹ mẹ hơi khó mẹ hơi la lắm nấu ăn á, thì phải cho đâu ra đó đàng hoàng nêm nếm phải cho nó tới bến ăn phải cho nó nóng ông nấu cho mình ăn đó nhưng mà không vừa ý thì mình hay nói mà không phải nói mày, lần mày nói, nói ba bốn lần năm nói lần ông sợ không nghe à, <laughs> giận mày mới phải nói hai ba lần mới mốt anh đừng làm vậy nữa đừng nấu nấu ăn phải nóng hổi lên ông lấy cái cái cái đó đó cái tô bánh canh đó ông mới ừ. đi trụng lại nóng ông đưa bưng lại cho mình ăn xong rồi nói nữa rồi nói nữa ăn rồi còn nói nữa bởi vì mẹ hay nhằn á ờ cái nữa là mẹ hay ờ, cuối tuần á cha về nghỉ ngơi mẹ cha về cuối tuần thì cha đi làm một tuần về có hai lần à tối thứ tư với ngày chủ nhật về thì mẹ hay sắp xếp công việc cho cha làm hết tội nghiệp á ở nhà mình là bà phụ nữ ờ, rồi cái ống nước mình tưới cây mình thấy nó không vừa thì phải kêu cũng làm rồi cái dây điện thấy nó kỳ kỳ quá kêu sửa lại mẹ mẹ bớt đi làm đẹp lại con nhớ là lúc mà con có nhà sinh á bốn bé 4 tháng mẹ đi mẹ đi xuống mẹ đi tập gym nè mẹ đi làm gym. đẹp nè mẹ đi Trời mẹ đi nguyên một ngày luôn mình thì sợ bệnh nè bệnh đi uống thuốc nó nắng nè rồi vô bác sĩ nó chích đau nè à. rồi tốn tiền con cái nè tập thể dục mình khỏe khỏe đúng rồi rồi còn làm đẹp để làm gì để ờ, làm đẹp chứ ừ, đẹp. ta ta ngắm ta nói ừ bữa nay sẽ thấy đẹp <laughs> con nói về mẹ hơi nhiều rồi này ừ. mẹ có điều gì mà chưa hài lòng ở con không thì á họ không có phải có gì tâm sự với mẹ đi hai mẹ con mình con nghĩ là con như con gái mẹ đi mẹ muốn á, là con về nhà mẹ là phải vui chứ mẹ không muốn con khóc mà mẹ cũng không muốn hai vợ chồng con cả giả là kêu mày tao nãy cái nọ mẹ cũng muốn nữa ừ. chẳng thà thôi con đừng khóc nữa con khóc mẹ đau lòng lắm con đừng khóc bây giờ coi để coi uh, chồng em nói gì nha mẹ ơi mong mẹ bớt đi chơi cà phê hay làm đẹp với bạn lại vì với con và gia đình mẹ đã đẹp lắm rồi mẹ hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình và chỉ dạy cho con dâu biết nấu ăn làm việc nhà vì mẹ cũng lớn tuổi rồi cũng cần có người phụ mẹ chia sẻ bớt những gì trong cuộc sống còn vợ dạ ơi em cũng nên gần gũi với mẹ nhiều hơn theo mẹ học cách nấu ăn học cách quán xuyến gia đình nhiều lúc em thấy mẹ buồn và vợ cũng buồn chắc là có chuyện gì đó nên hai người chưa hiểu nhau mong hai người sẽ nói rõ những gì khúc mắc với nhau và sẽ hiểu nhau nhiều hơn mong gia đình mình luôn vui vẻ và hạnh phúc đi, đi làm có nhiêu tiền á đi làm đi đẹp, làm đẹp đi, lúc trước em còn đẹp mà cái cái khuôn mặt đó, nó có phúc hậu đó anh linh cái lên chị bạn chơi bà rủ đi sửa mũi sửa mũi giờ mặt nó không có phúc hậu chỗ nào lắc em đi lấy ra dạ thôi ừ. đừng có làm đẹp làm đẹp làm bị ghiền đó cô ừ. mẹ chồng rất thoải mái ừ. thậm chí cứ nói thoải mái đi ừ. mẹ giận chút rồi mẹ cũng hết à rồi cảm ơn à, mẹ chồng nàng dâu hôm nay à, rất là nhiều mẹ à. cưng con mẹ hung con con cứ cho mẹ hung cái con Đúng được rồi, đó. Ừ. cưng dữ lắm luôn ừ về cho miếng đất là khác liền à. <laughs> rồi thì thông qua chương trình này con có món quà nhỏ dành tặng mẹ ờ à, con tặng đi con <laughs> hoa này con tự làm à, trời ơi nó hoa tự làm đẹp không hả mấy chị ha mấy anh ha quá là đẹp luôn luôn á trời ơi cưng quá à trời ơi dâu của mẹ cưng <laughs> cưng lắm bây giờ chia sẻ cho mọi người biết món quà con dâu mình tặng là gì nè à, nước hoa rồi mẹ mê nước hoa nữa <laughs> tại con mẹ trời con thích ơi, mẹ ơi có vàng nữa mẹ ơi với cái son, son. nước hoa son với cái đồng hồ ra ấy son cho mẹ đi nè đây trời ơi chiếc đồng hồ vàng à. mẹ ha đeo đồng hồ cho quá mẹ hạnh phúc luôn bởi vậy xịt cho mẹ mấy dầu thơm xịt dầu thơm luôn làm lắng luôn đi con hả mấy anh mấy chị ha xịt tay đi trời ơi đây đeo đồng hồ cho mẹ luôn đeo luôn đi hai tay hai cái đồng hồ luôn trời ơi giờ hạnh phúc quá con dâu có hiếu quá trời mẹ chồng thêm miếng đất nữa nha hai miếng ừ hai miếng luôn mẹ cảm ơn con nghe dao trời ơi hung nữa thấy chưa đừng có né nữa nha ờ à, không có né nữa nha thì miếng ngày mai cũng được nữa vậy hả nha ừ rồi chương trình hấp hôn nữa vậy dạ. hả dạ con xin chào bác xin chào chị dạ, dạ. dạ. mời bác giới thiệu về bản thân tí xíu ạ à. Tôi ờ, tên Nguyễn Thị Kim Anh, dạ. đang làm công tác uh, chiến binh phường Dạ, bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Nay ờ, uh, 61 tuổi À dạ Còn em? Dạ em tên là Phùng Thị Thu Hường làm nhân viên bán hàng à. Em 28 tuổi dạ. à, Cũng còn trẻ ha Khi mà lần đầu tiên cô gặp con dâu á Thì à, cô có cảm nhận thế nào? lúc ờ, tôi thì tôi cũng không để ý gì tôi cũng không nghĩ gì dạ. tại vì lúc bạn trai tôi đi lính đảo về thì về một thời gian gì cũng khoảng ờ, chừng tháng hai tháng gì đó nó mới dắt cô cô này về giới thiệu nó cũng chưa dám nói gì coi là, là bạn thôi tôi nghĩ thầm trong bụng tôi á nó còn nhỏ còn trẻ bông trẻ măng mà biết làm gì coi như buổi chiều đó đưa bạn về rồi mấy ngày sau nó mới nói đây là bạn gái của con dạ. nó nói sao mẹ thấy bé xíu à mà nó còn bấm vào sữa mẹ ơi <laughs> biết có làm ăn gì được hay không dạ. mà tôi cũng thôi kệ đó cứ để từ từ đi đó tôi cũng chưa nói gì hết ấn chưa, tượng là ấn tượng thôi không có làm ăn gì được hết còn bé xíu à còn trẻ như bóng trà sữa mà dạ. nó là tôi không có dám nghĩ gì hết á nhưng mà sau đó dẫn lại lần thứ hai á biết là bạn gái là con dâu tương lai mình rồi thì mình nhìn kỹ mình đoán như thế nào tôi thì lúc đó nói nói đây là bạn gái con thì tương lai sau này á ờ, con cưới vợ luôn ừ. con cưới luôn ừ. mẹ nghĩ sao giờ con ưng ờ, con ưng thì mẹ cũng phải chịu chứ giờ có thằng trai giờ biết sao nói à, có một có một thằng trai oh. chị chị quen với ảnh là trong cái dịp nào dạ trong dịp em đi chơi với bạn em ba bạn em giới thiệu bạn em nói à, tao có thằng bạn này nè nó chưa có bạn gái mày quen hôm bây giờ mai cái em nói ờ quen thì quen để quen thử coi sao à, rồi quen bao lâu thì mới về ra mắt mẹ mới à, quen nhau được một hai tháng cái ảnh chở em đi chơi ảnh mới nói thôi về nhà anh chơi đi cái em mới nói um, về nhà mẹ anh khó không mới quen mà về sao kỳ quá cảnh nó cứ về đi không sao đâu mẹ anh dễ lắm vậy kết hôn được bao nhiêu lâu rồi em kết hôn được 5 năm rồi chị 5 năm có em bé chưa dạ rồi chị con em 3 tuổi rưỡi à. dạ. lần đầu tiên em gặp mẹ thì à, ấn tượng đầu tiên là thấy cũng hơi khó tính nhưng mà qua tiếp xúc là rất là dễ gần cô thích điều gì con dâu của mình nó vô tư dễ thương đó bé bé nhỏ xíu à nhìn nó bà đánh gái nữa dễ thương nữa tánh tình thì nó như con nít vô biết sao giờ <laughs> lúc đó tôi cũng không biết gì tôi không nghĩ gì sâu sắc hết á giờ em à, với mẹ chồng hợp tính nhau ở điều gì dạ cô chở nhau đi chơi đi à, mua sắm đâu <laughs> mẹ chở em không à ủa sao không chở mẹ em lùn không <laughs> khó trời trời ơi mẹ chạy xe rành hơn em trời đất ơi sướng quá vậy tám tuổi để người sáu mươi mốt tuổi chở hả trời không phải tại vì ai xe xe thôi. <laughs> nó chở tôi rồi sao tôi sợ đó là nói chung là tôi thi bằng lái năm chín tư lận à. tay tay tay chèo tay lái một mình tôi mà mẹ em chạy xe dữ lắm em ngồi sao em kêu mẹ ơi chạy à. chậm thôi con sợ quá trời đất ơi <laughs> nó cũng có xe chồng nó chở em đi, đâu đi làm xa chở. thì uh, chồng nó chở còn à. thì tỷ nó ở nhà đi đâu cần gì thì mẹ còn không thì đưa xe cho nó đi dâu sướng gì trời đi đâu chồng chở mấy mẹ chở ở nhà giặt đồ ai giặt dạ má giặt <laughs> trời ơi trời ơi có bao giờ giặt đồ cho mẹ chồng chưa dạ cô không chắc có chắc có <laughs> lâu lâu đột xuất á lâu lâu vậy mẹ chồng có bao giờ giặt đồ cho con dâu không thì có luôn á trời ơi tại vì lúc nọ đã xanh thì tôi lo hết chứ tôi nuôi hết từ anh dép mà dạ em về nằm ổn tháng là mẹ em nuôi luôn giặt đồ luôn trời ơi trời ơi sướng quá vậy ta quá, ủa, quá hình như là đây là con dâu mẹ chồng ngược lại phải rồi nha Ôi, cái gì đâu mà mẹ chồng lo hết trơn vậy đó hả tại thằng con trai mình nó dở thì mình phải lo mình giỏi quá rồi con mình dở ồ vậy là là anh giỡn hả chị dạ có đi làm hoài không đi làm đâu, đâu, chồng em ưa thẳng tính chị anh mẹ chồng bù quá à. <laughs> đó là chuyện à, gọi là họp nhau dạ. chuyện ngay à, chiều này kia thôi nhưng mà có bao giờ xảy ra mâu thuẫn không không hả mâu thuẫn là mâu thuẫn là gì không có mâu thuẫn gì hết trơn á dạ chưa mâu thuẫn là mâu thuẫn là cái gì mâu thuẫn là gì con trời ơi con giờ con mất luôn chữ mâu thuẫn luôn rồi đó trời ơi cái này hay rồi nha <laughs> cái gì mà chúng tôi cảm nhận mà bất kỳ gia đình nào mà mẹ chồng con dâu hỏi ủa mâu thuẫn là gì ừ. trời ơi quá cái gì chắc có gia đình này thôi quá có cái nào mà con mình làm điều gì mình buồn không không buồn đó liền à bộc phát liền à dạ, không vừa ý là bộc phát liền à nói con làm này mẹ không vừa ý là con phải sửa à, non sửa rồi sao ờ nó xin lỗi mẹ con sửa có mấy lần à, lúc mà em mới lấy chồng về thì em giận chồng mẹ em ưa dọn đồ đi đó là mẹ chồng mẹ em hơi buồn cô cô la gì mà giận gì mà phải xách đồ gì dạ, không có phương quá la hai vợ chồng nó buồn giận chồng đó ờ, chứ cô đâu có ra này con em giận chồng em giận chồng cái mắt mới gì đâu có giận mẹ chồng đâu bởi vậy nói tôi nói mâu thuẫn gì tôi đâu biết mâu thuẫn <laughs> nhưng mà nói giờ con con, con dâu á có nấu nướng gì cô ăn không dễ lắm đói về con nấu cho mẹ có mì gói em nấu anh nấu gì mẹ ăn đó rồi quen cà phê sữa à, <laughs> con uh, uống cà phê chế cho mẹ ly cà phê sữa mẹ uống rồi. À chỉ có nấu mì với hoa cà sữa cho mẹ ừ, có làm gì <laughs> rồi mẹ nấu gì con ăn con nó thèm á nhiều món lắm mẹ à, nấu cháo ngon mẹ nấu cho tụi con về tụi con ăn thì suốt cuộc đời mẹ chồng phục vụ con dâu vậy đó ừ, dễ thương quá thì lúc nào mình làm được thì giúp cho con còn nó còn không làm được thì nói tùy tùy nó thôi mà mẹ chồng gì dễ quá vậy nói chung mình á à, cũng không khó tại vì nó cuộc đời bộ đội mình mà đâu có, đâu có khó chứ dễ thương quá <laughs> cô la con dâu lớn nhất là la gì đâu có la gì lớn nhất đâu nói thôi tôi nói sao dù nói lớn nhất là sao à? mà em lớn quên á em nhớ nè à. nhớ chắc à, lúc hai chồng em gây lộn cái em tức quá em nói mày tao hay gì đó à. Ừ. cái mẹ nghe mẹ la mới nói à, vợ chồng không được xin mày tao à, cãi qua cãi lại thì em cũng mới giận em à, bỏ đi xong rồi mấy bữa thì em cũng về về em xin lỗi mẹ là cho em vô về nhà mà từ ngày có con là, là chồng em à, đỡ bớt nóng tính lại như có biết con mình có những cái tật xấu gì không cô thì con nó, trai á nó đi nhậu bạn bè ra đường thì bạn bè nhậu nhẹt nhậu tới bến thôi nhưng mà sai thì không có sai về tới nhà thôi ví dạ. ờ, dụ như con mình nó mát nó nói tại vợ con sai thì cô thì sai cái nào hỏi rõ đúng à. hỏi con có sai không con có nói đúng vậy chồng vậy không con phải sửa là sai biết rồi ai thì xin lỗi mẹ rồi có bao giờ mà con dâu nó mát ờ, con ruột mà mình không có chứ lúc nó mát gì nó nói mẹ mẹ ảnh ờ, đi làm ổng ăn nhậu về ổng có phụ gì con hết trơn á mẹ rày giùm phụ con rồi cô ra sao tụi đó thì hồi đó mẹ nói mà lúc mà chuẩn bị con ai đứa tụi con quen á là mẹ nói mẹ mẹ đẻ nói là mẹ biết nó à con thương nó là sau này con khổ con ráng chịu hồi đó nó chưa vợ là nợ của mẹ dạ nó vâng. có vợ rồi là nợ của con con tự xử trời ơi thì đó là bớt bảo mừng quá à. bảo mừng quá mới dễ đính trời ơi có khi nào mà mà hai mẹ con cãi lộn vì ảnh không dạ không không bao giờ tàn là ví dụ như hai chồng em gây lộn tàn là em mát mẹ không em mát mẹ nhiều hơn là ảnh mát <laughs> có đem điện thoại đó không dạ có cho trên mượn điện thoại anh gọi cho ừ. khải em ơi đưa số điện thoại anh bấm anh tự gọi cho dạ. cái chuyện này phải làm bất ngờ vậy mới được có khóc mở máy có mở máy Anh tên gì? Dạ, anh tên Tâm Tâm phải không? Dạ. Để gọi nhiếm yêu cái tưởng <laughs> Tắt luôn Rồi, rồi. vậy là đang hỏi anh Rồi, vậy là <clears throat> anh tưởng đâu là có à, ông xã em á ờ, anh sẽ hỏi một vài điều nhưng mà có lẽ hình như ông sợ quá ông tắt luôn <laughs> tóm lại là mẹ chồng con dâu này không có mâu thuẫn không có biết chữ mâu thuẫn ừ chỉ có niềm vui thôi <laughs> mẹ chồng nàng dâu buồn buồn nhiều khi ở nhà mua bia về nhậu luôn <laughs> trời ơi hay vậy ta hai người nhậu luôn vậy đó hả có chị chồng hai, nữa hai, hai mẹ con với chị dâu dạ, chị, chồng, chồng. con nhỏ thứ hai nữa nhậu rồi mẹ con cũng ly vô luôn hả mẹ uống luôn chơi vui vui mẹ uống mẹ uống một ly là mẹ đi ngủ rồi còn em với chị chồng em thì là uống tiếp <laughs> có bao giờ mẹ chồng à, gọi là dạy con điều gì không trong cuộc sống không có chứ nhiều lúc cái nào nó không biết thì mình chỉ dạy nó à. để sau này mình có nằm xuống đi rồi nó dạy con nó chứ trong gia đình có bao giờ buồn nhau một chuyện nhỏ nhỏ gì mà không giận nhau nói chuyện không không buồn ở 5 phút à dạ nhà em buồn lúc giận. đó nói xong rồi thôi bộc phát ra để trong bụng à, không để bụng thí dụ như có chuyện giận hờn thì ai sẽ là người hòa giải trước bé thí dụ là mình sai thì sao cô mình đâu có gì sai mình làm mẹ mình đâu có gì sai mà sai con cũng đâu dám nhúc nhích trời ơi em từ đó giờ ở, ờ, ở chung mấy năm rồi dạ ở chung 2 năm 2 năm rồi không lẽ không có cái tật xấu gì của con dâu hết trơn hả với tại em cũng đi làm hồi đó em đâu đi làm tới chiều em mới về hay, hay xấu hay ấy ít nhất về nhà về tối chiều về về thì ờ, mẹ lo hết trơn rồi về chỉ lên mâm ăn cơm xong rồi người tắm rửa ngủ thôi chứ thì cái xấu là không chịu lo cái gì cho mẹ chồng không bao giờ thì có mẹ lo hết rồi để đi làm vậy trời con có gặp người mẹ chồng nào như thế này không <laughs> trời gặp là con đứng hình luôn á chú đứng hình nữa đó <laughs> con có ước mơ được một người mẹ chồng như thế này không dạ muốn <laughs> trời ơi nhiều người mẹ chồng đang coi ừ. theo dõi chương trình ờ, mẹ chồng nàng dâu chắc là cũng bất ngờ lắm dạ thế nào cũng có một cái mâu thuẫn nho nhỏ gì mà cái này trắng trơn luôn coi như lý lịch trong sạch <laughs> chị đâu biết mâu thuẫn gì thì <laughs> con cái có cái gì có gì nói không vừa ấy nói thẳng bộc phát là thôi tôi đây con tôi cũng vậy gái tôi cũng vậy không vừa ấy là rầy nó hai chồng đó cái nào cũng lại vợ vợ nói thì chồng phải nhịn mà chồng nói thì vợ phải nhịn thì trong nhà tao nói chén góp sống nhà thằng khô huống chi vợ chồng tụi con già còn lục lục chứ huống chi tụi con trẻ dạ. nên phải nhường nhịn nhau nếu mà sống với nhau ăn đời kiếp nhau thì đứa đứa nhịn một câu một câu nhịn chín câu lành bây giờ à, mình có mong muốn điều gì tốt hơn nữa không cô có muốn mong muốn con dâu mình à... thay đổi cái gì không đúng rồi thì nó coi như là sau này muốn con mình á biết rằng mẹ dễ dạ. nhưng mà phải học hỏi theo mẹ để sau này cái gì tốt cái gì xấu xấu là bỏ tốt để học hỏi để dạy con cái tương lai sau này mình á đâu có sống đời với con mình đó nên là mình cũng chỉ cái nào khó con phải học hỏi hay là như thế nào để rút kinh nghiệm để gia chạm vào xã hội bác bác còn con trai không có rồi có đứa rồi à. <laughs> tính sinh làm con dâu á <laughs> chị còn chị chị muốn làm mẹ chồng chị thay đổi gì dạ em thì à, mẹ chồng em như vậy là em rất là thương mẹ chồng em rồi em không muốn mẹ chồng em thay đổi gì hết á nhưng mà em ước mơ là ví dụ như sau này em làm công việc gì mà có tiền nhiều hoặc là trời thương cho em trúng vé số hay gì đó <laughs> em sẽ cho mẹ một số tiền để sáng mai khỏi còn buôn bán cực khổ nữa chỉ vậy thôi hôm nay chúng ta gặp mà hai đối thủ đáng gờm không có chuyện gì để phân tách hết trơn <laughs> quá vui luôn á quá dễ thương dạ à, rất là tự nhiên dễ thương thôi bây giờ thế này à, hai người à, à, chúng ta hãy ôm chặt hơn nữa để kết nối tình mẹ chồng nàng dâu chặt hơn nữa niềm vui sẽ tiếp tục nhân đôi nếu như ờ, tất cả mọi thứ nãy giờ nó phát triển hơn nữa được ha à. dạ, dạ. Ờ, rất là nhiều ngày hôm nay rất thoải mái